날았나 oh, này bằng giam blang Rồi em ghi giam trong Qua ti bằng giam búng Lại nhàm tờ húng Lại nằn nhàm dân Cậu trắng bằng nhàm chim Cậu trắng bằng nhàm can Bé ta chỉ bác Sẽ bao cần máu Sẽ thông chính này Cậu trắng chính រ៉ូណាលក់ទុកអូឡាកូរ៉ូណាដូចមាត់រេដាដាំលក់ទុកបើបងឡើងម៉ៃកោម៉ាំងជីវៀតណាមរេទើមផ្លាស់ហឹងញូមកលក់មកក្លែងរក់តាមូ bigger ជីអាយជីចាំងរេបើសំឡេងកូនណៃសាបោកាន់មកដឹងបងរកូវីដញូរេទិញណៃយ៉ាប់នោះលុចប្រអា ba canh chân đi đọ nhú ngã riêng như rồi bạc lê roa cơ chín nạc nồi bờ bó lăn này rồi này bằng giam vang rồi ghi bằng giam trong qua ti bằng giam búng lại nhám tờ húng lại năn nhám dân cậu trang bằng nhám chim cậu trang bằng nham gan bẻ ta chỉ prak sẽ bao cần máu xì thông chính này màu trang trí Corona lộ tục ula Corona đội mật rada Đâm lộ tục bơ bọc lăn mây Cầu mang trí Việt Nam rây tươi là hứng nhu Mò lộ màu clay rõ toa mù Pikir chi ai Chi chàng rây Có vai lại cái chi chàng char Việt Nam Mò lộ màu clay rõ ngã cỡ buồn xa Clay tiếp đập nam Cậu đang mang cái chi buông khóa buông điệt Rê nó bẹ bơ lan rây hứa mị bầu đâm bên lũ nuôi Cầu trang trí Corona lộ tục ola Corona đội mật rây đa Đâm lộ tục bờ bọc lăn mây Cầu mang trí Việt Nam rây tươi là hấn nhu Mò lộ màu clay rõ tòa mù Vì gửi chính ai trang trí Corona lộ tốt ula Corona đội mật reda Đâm lộ tốt bơ bọc lăn mây Cầu măng trí Việt Nam rây tươi bạc hăng nhu Mò lộ màu clay rõ tòa mù Bigger chính ai